chó con của chó con của Hana và Nano ngày hôm nay. Đây. Đó, mọi người nhìn cái con ờ, con ờ, thằng ờ, đực nhỏ hơn này hôm nay là nó đã cũng đã có một cái độ đuổi theo của bọn kia rồi. Sau một cái thời gian chúng nó ăn. Đó. sờ, Quay từng con nhá. Quay chúng nó chơi chung một tí đã. Đây hôm nay thì quay video hơi muộn cho nên là trời nó hơi bị ờ, thiếu sáng ừ. Ừ, thì lại chỗ chủ đấy ok ra đây đây này ha nào lần lượt từng đứa một được Ok được này được này là được một Đấy. Ừ. Rồi Từ từ được trước đi à, à đây ừ. Rồi được này là được hai như vậy là hai thằng đực này uh, vẫn ở diện theo dõi thêm hoàn toàn có khả năng sẽ là những cái con ở cái mức tốt đây là đực 1 và đực 2 so với video đầu hình như là thằng đực 2 là chọn cái thằng uh, chọn cái thằng nó nó nó uh, uh, chuẩn chuẩn đét rồi đây là đực 1 này đây là đực 2 này hai thằng này tương đương nhau ok có bốn đực rồi rồi được ba đây được ba thì là chuẩn đét rồi ok quá đẹp dài luôn được ba này thì có chủ rồi rồi được ba đẹp theo kiểu à, mặt của nano nó con chó sẽ rất là đẹp rồi thằng được bốn <laughs> đó Hôm nay là nhìn cái mặt của nó là nhìn trông nó khác hẳn hôm trước rồi đây này. Thằng được bốn này là thằng ờ, thằng thằng thằng ờ, quay từ bé đây. Ừ. Rồi. Hôm nay là nhìn trông nó đã giống với bọn kia rồi. Hôm trước là nhìn nó có thấy nó có độ quay nhìn nó khác. Hôm nay là đã bớt độ quài rồi vì vì bây giờ là chúng nó yên yên yên yên yên. Bây giờ là chúng nó đến đoạn ăn rồi. Đoạn ăn là nó sẽ vọt lên rất là nhanh. Được 4 Yến ảnh bế tí Nhìn vào máy quay kìa Nhìn máy quay này <laughs> Kêu gì Đòi chơi với chúng nó Đuôi thì quấy tít Rồi hai cái đó rồi uhm. Đây một cái đây Hai cái này thì to hai cái to như được to sẽ là những cái con chó mà khung nó sẽ là khung to cái này cái một rồi cái này phải tìm trong con to đây chắc đây là con cái rồi phải không chính xác cái hai ôi trời ơi này bé nào cũng cần này cho vào để tiêu khả năng. Đây là hai cái, bắt đầu mưa lâm thâm rồi đấy. Ô, thuốc này, ba thuốc này ơi. Hai cái đây. Hơi xài bắt đầu mưa. Đây để con quay nó một tím. Lại bắt đầu mưa lất phớt. Ôi trời ơi trời nó mù và nó lại bắt đầu có hạt mưa buộc phải cho cho con vào luôn rồi. Đây. Đấy, rồi chúng ta chạy lăng xăng tí cũng kịp để cho mọi người ngắm một loạt chó một lượt để chờ trời nó nắng tạnh rồi quay nó kỹ hơn đó vừa quay được tí thì mưa thôi quay tạm thế thôi